không thì em bắt làm hết ban via gâu đi ban via gâu anh hiểu đây mọi người ơi em bắt làm hết được chưa sọc hết đấy vigo à vigo với con gì ta quên là quyên à quy dạ yeah sao cái thằng uh, ờ, en nó có ban zumi nhở sợ à sợ yumi à Ờ, hai cái chân banh à không hai chân banh anh em ơi trời má mày định con xin giao thế mà nó bảo banh nó bảo banh biết banh sao luôn ơi tên sau S4 cầm con Galio giúp anh với đừng cầm Yumi đi cầm con Lalo đi khó chịu à khó chịu à? Rồi, ok ok ok Lập lăng à, lập lăng à Ờ sao phải có triệu nhỉ Tin lên Mình có thực lực mà, không phải lo Thực lực như nào thì cũng nói Lực như nào thực lực rất là bật rồi Ok chưa Được kìa Tập trung, tập trung, tập trung quy đúc e e ok gì <laughs> ma mày nói thế khó cho người ta luôn ấy chứ quy đúc e r quy đúc r mà gì đó đi đi đi đi đi đi đi đi hello à quay quay quay quay mày quá ba ta tao mua tao thiệt không mà mày à mày binh chưa là binh chưa mày ảo thật đấy ai da rồi đấy à Ở đây là duy sinh nhân anh em nha ở đây là duy uh, support là trung tốt tốt là cua à về đây về đây mà mày thằng thằng này định kinh đấy có mùi có mùi em cua cho này đi rồi em cua chín chu chi ok ok ăn sau lưng đây ăn sau lưng này không chưa thấy mình mi này mình mi này anh em ơi đây anh đứng sau lưng này. Mất mít này, mất mít này, mất mít này, mất mít này anh em ơi. Nó có lên không ấy chứ. Lên đi, làm ơn lên đi. Làm ơn lên đi mà. Đây anh đây. Điệt mà Không nó vẫn đánh nha Nó vẫn đánh đấy Nó vẫn đánh Nó vẫn chơi đấy Mà nó farm từ Phút thứ bảy giờ chưa lộ mặt Nghe nó tàng hình Tàng hình mất farm thế Rồi lên xin rồi lên xin rồi lên xin rồi Ăn đây chung rồi Tham, nó, tàng hình mất tham quá anh em à bỏ trúng anh Dạ, đẹp á, đẹp lúc á, đó, bao nhiêu giây, bao nhiêu giây 5 giây à, từ từ đi, từ từ đi Mân min này, mân min nha Ôi ôi ôi, kéo luôn, kéo luôn, kéo luôn, chung, chung, chung, chung, chung À Chưa mắt Để, để, để ở đúp em trước anh nhiều ấy Ok À, nó hay đúp lên tỉa máu em lắm Còn đang có rừng nhá Anh quét mắt ở đây không có mắt nào. Nhéo được em Nghe một nhổ lắm kìa lấy bách trụ đây anh em về trước đây Tận lý phin nha anh hiểu nhá Về trước em, về trước em, về trước em thằng con con đánh tỉnh lắm ấy. Ra lại nè. Mẹ sao yếu yếu thì biết có lão anh nhở? Ô mẹ. Căng nha. Hay hiểu ơi. Bác chưa bóng luôn. Thằng AD anti với em, AD anti với em Anti rồi Anti rồi à Chưa anti à Rồng, rồng, rồng, rồng, rồng nha, rồng nha đây đây đây đây đây đây đây đây có balik có cả balik trung mày trung mày vào đây trung mày ui con mẹ xong rồi lùi đi lùi đi lùi đi lùi đi kéo không kéo không chung lùi đi giả vờ đi giả vờ lùi đi về nhá địt khôn đấy nhỉ tỉnh đấy nhỉ ai em ơi Ô, ờ, không, không, không. em ăn được cái lão thằng lờ bờ đấy. Hên em kẹp trong với con anh, anh chết rồi. Anh hiểu ơi, trụ, trụ nó gần mít gần mắt rồi nhá. Ok, ok. À mẹ em cặc nhổ em gì cặc nhổ mẹ mẹ. Ê, ê, ê, em bác ơi, em bác ơi, luôn anh. À. Má mày nha. Rồi, tệ tệ tệ tệ. À đợt này. Ai à, đầu tìm quá anh em à. Làm đây đây đây đây đánh thẳng đánh thẳng đánh thẳng luôn đi anh chạy xuống kịp kịp kịp kịp kịp thằng uh, Lee đang ăn thứ giả nhá đấm lên em ơi chết rồi em ơi gì gì đi gì đi anh bọc gì đi anh bọc thôi thôi không lý em hết đồ hết em hết đồ chơi rồi hết đồ chơi à để tôi anh ra này lên anh ra này đánh luôn đập luôn đập luôn chung bỏ chung bỏ chung luôn bỏ chung luôn bỏ chung luôn không sao cả Lui tí, lui tí ăn sau này, lui tí ăn sau này Ăn bắn, bắn đi AD, bắn đi AD, ăn sau AD, ăn sau, ăn sau, ăn sau AD không được, AD không được, AD không được, giết AD, giết AD Ý bỏ ba con dưới rồi, về mà đi ba người ra maron đi ba người ra maron đi mình ra luôn này bỏ ra maron rồi Tụi em đi em về. Anh rồi, anh rồi, anh rồi đi cẩn thận đấy. Không đâu đấy. Này nó ra nó phá mắc lại nè đi lên không lên đi không bỏ bỏ bỏ cái chút một đấy lên được anh em ăn không được bốn ngon mà cứ để cứ để bác đem một một tơn đấy cứ để bác đem tơn lên bốn giây mà camio với lulu là nó mở luôn á nha chết đó nha đứng cạnh em ừ, duy đánh đánh đứng cạnh anh nhanh làm cái bãi bùn nho đây rồi đây rồi ra luôn đây em phải nhau rồi à? bóc ngoài bóc ngoài bóc ngoài để bóc đây để bóc đây kéo bất kỳ là nào cứ tầng trung kéo chết là có thằng chết có đổi ra mà Đổi chơi luôn, đổi đổi luôn Từ từ đổi Không, không, không Mình cứ ra mình liên lính, mình cứ ra mình liên lính trước Đây này, em cái góc lên này, từ từ từ từ nhá Từ từ, thiếu ADN em ơi Từ từ từ từ từ rồi được rồi được rồi được rồi được rồi ra đồng ra đồng anh em ra đồng ra đồng ra đồng ra đồng ra đồng ok ok ok để cứ để cứ để anh cứ ăn đi cứ ăn đi nó ra kìa nó ra kìa nó úp ra kìa nó úp ra kìa nó úp ra kìa cứ ăn đi cứ ăn đi ngay cứ ăn đi ngay đam đi luôn em đam đi luôn em rồi rồi rồi rồi xong xong nghe em không xong hả ai chi đang này được không lùi tí lùi tí em lùi tí lùi tí lùi tí ok ok ok lời rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi lời rồi Yes, yes bỏ đấy bỏ đấy bỏ đấy bỏ đấy đừng đánh nữa anh em ơi về đi về đi được rồi được được rồi chào hùng chào nguyên nha hello mẹ anh em lớp lăng bên này anh em ơi sao không sao không sao đâu sao đâu ơi nó bắt ad kìa chết chết chết chết chết lên lên lên lên lên lên được được được được anh vứt vai bùn đấy anh vứt vai mình la này mình la mình la này mình la này, dí được dí được để dí ăn dí cho rồi chết rồi biết anh em ơi để mi luôn này mi luôn này mi luôn này, mi luôn phải lát ngay mà em lát bãi bùn ra nó phải lát ngay mà cách nhau nhá đừng cách nhau nhá em luôn đấy em luôn đấy em luôn được đấy nhá em luôn được em luôn được em luôn được đi mà không có gì liên lịch nhau em được em được sao đâu em được em được em được Lulu lulu lulu lulu chết luôn lulu chết luôn khác nhau rồi khác nhau rồi khác nhau rồi cam miêu này anh em chết rồi chết cam miêu rồi quên nào quên hay quá anh em à nhà cu ơi nhà cu ơi quên nào quên nào quên nào à game này hai team đánh cưng nha. Nay anh hiểu lắm, khỏi team gì thôi. Ờ dạ.